sản xuất 2006 bản g xịn để quý vị và các bạn theo dõi Chúng ta thấy rằng thân vỏ của nó còn khá là căng luôn quý vị nhá Zin từ A đến Z không có một lỗ nhỏ luôn Không kinh doanh taxi, không chạy dịch vụ à, Nó có cái màu ghi vàng cũng là một trong những cái màu đẹp nhất của cái dòng Innova này Đấy, chúng ta mua cái sản phẩm này về chạy gia đình hay chạy dịch vụ đều được hết quý vị nhá Rất là tiện dụng luôn, một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Nhật Bản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 bản G xịn quý vị nhá một cái dòng xe thương hiệu một cái xe dòng xe nồi đồng cối đá phá không hỏng luôn quý vị chạy rất là bền bỉ và cái điều đặc biệt là được rất nhiều người Việt Nam rất nhiều người Việt ưa chuộng cái sản phẩm này ưa chuộng là bởi cái à, tính bền bỉ ưa chuộng là bởi cái vận hành của nó rất là lành luôn ít hỏng vặt Đấy, và đồ thay thế của nó thì cực dễ luôn quý vị nhá Tota dòng xe thần thánh đến từ thương hiệu Nhật Bản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 và nó còn rất là khớp khít so với cái à, cụm đèn pha phía trước và cái à, mặt ga lăng phía trước quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự cong vênh Đấy, cái đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu cái mặt ga lăng đằng trước này cũng vậy thanh mạ chrome được chạy sang hai bên và ở giữa chính là cái biểu tượng Toyota thần thánh một thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản Đấy, cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn trong veo luôn trời đang mưa quý vị nhá Đấy. cái ba đờ sốc phía trước đây chúng ta thấy cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự à, đứt vỡ ở đây quý vị nhá và nó còn rất là khớp khít so với cái cụm đèn pha phía trước cái mặt ga lăng phía trước kể cả cái đèn gầm phía trước này đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hen ố hay bị bạc màu đâu tên tư nhân chính chủ và chúng tôi mua của chính chủ luôn quý vị nhá khu vực à, Ninh Bình là đồng bằng cho nên là chiếc xe này không phải leo đèo leo dốc cho nên là còn khá chất quý vị nhá máy gầm đại chất luôn quý vị Đấy, thân vỏ thì căng đét không taxi không dịch vụ một ngày và bây giờ chúng tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái khoang lốp phía trước đây chúng ta thấy là cái khoang lốp phía trước đây sắt xi của nó vẫn còn xanh lét luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục cái đầu sắt xi chúng ta thấy còn vuông đét và các cái lỗ bấm tròn xe kia cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi khoảng độ 2 năm nữa mình nghĩ đến việc phải thay lốp đây và cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá là đẹp luôn với cái mặt la răng này thì chúng ta không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị bạc màu ở đây quý vị nhá còn khá là sáng đấy quý vị đấy và thân vỏ đây tôi quay cận cảnh luôn trong veo luôn chủ nhân người ta đã độ à, nẹp sườn inox rồi tay mở cửa hõm cửa inox về mưa rồi là à, giá chở hàng đầy đủ hết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 không mất một phân keo sợi chỉ đâu đâu và cái lốp phía sau này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi phải hơn 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy là thân vỏ của nó cũng còn khá là căng luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự đắp mát ít nhiều ở đây quý vị nhá kể cả cái cốp sau này cũng vậy à, cái đèn hậu phía sau đây cũng còn khá là sáng với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 chỉ đắt hơn một em Morning một chút thôi Nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Toyota của Nhật Bản Và nó mang tên là Innova Đây cái sắt xi phía sau bên phụ đây quý vị Còn vuông đét luôn, xanh lét luôn quý vị nhá Đây cái gót khoang lốp đây Chúng ta thấy còn sáng như thế này Không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay mòn mục Và đây cái keo chỉ của cái cua lốp đây Cũng còn nguyên luôn quý vị nhá Đấy và cái lốp phía sau đây lốp này chúng ta đi khoảng độ 2 năm nữa mới đến việc phải thay lốp cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy rằng là cũng còn sáng choang luôn không bị xước xác hay bị à, bạc màu gì đâu đây quý vị nhá Đấy, và bây giờ là cái à, đây sườn à, bên phụ đây quý vị tôi quay cận cảnh cho quý vị theo dõi thật kỹ nhá và sau đó quý vị đưa ra quyết định mua xe của mình thật chính xác và quý vị và các bạn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 đấy nước sơn của nó thì còn cũng khá là bóng quý vị nhá đấy, trời đang mưa cho nên là nó cũng uh, ảnh hưởng đến uh... đấy quý vị và các bạn theo dõi thật kỹ thân vỏ của nó còn khá là đẹp quý vị nhá đấy màu ghi vàng chúng ta cũng thấy là một trong những màu đắt của cái dòng Innova này cũng là một trong cái dòng đẹp của cái dòng Innova này quý vị nhá Đấy, thân vỏ căng đét luôn chúng tôi quay cận cảnh từ hai bên tất cả Bây giờ xin phép cái khách hàng tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Đấy, đây là một chiếc xe không chạy dịch vụ, không kinh doanh taxi Đây chúng ta nhìn cái mặt tắp lô đây Chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự khoan đục của đây quý vị nhá Đây, và cái mặt tắp lô của nó đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đây chúng ta nhìn cái vô lăng này như vậy Đấy, không có dấu hiệu gì của bị mòn, bị mờ ở đây quý vị nhá Đấy, hai cái hàng ghế thứ nhất đây Là da cao cấp luôn và được chủ nhân người ta may cũng khá là cầu kỳ đầy đặn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rách vá luôn quý vị chốt cửa đây cũng còn sáng trưng luôn các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết quý vị nhá Đấy. điều hòa là điều hòa ba vùng quý vị nhá được chia đến từng chỗ ngồi luôn khoang ngồi thì rộng rãi luôn quý vị màn hình camera lùi màn hình android quý vị nhá có định vị dẫn đường đầy đủ hết quý vị điều hòa mát lạnh luôn đây cái tab bị cửa của nó đây Đấy chúng ta thấy cũng còn tươi Tươi mới luôn quý vị nhá Đấy Kể cả các cái tay cửa cũng vậy Đây chúng ta thấy Đây Cái phần nhựa phía trên này Vẫn còn sần nguyên Không có dấu hiệu gì của sự bạc màu hay bị mòn mờ đây quý vị nhá Đây cái keo của cánh chửa Trước bên phụ Keo của cánh chửa trước bên phụ đây quý vị Không mất một phân keo sợi chỉ nào Các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá Đấy, đinh tán của nhà sản xuất đây Còn zin luôn, đinh tán của nhà sản xuất đây Đấy, kể cả cái phần phía dưới này đây Là cái phần hay tiếp xúc với nước đây Nó cũng còn căng đét luôn quý vị nhá Đấy, đấy là cái cánh trước bên là phụ Bây giờ tôi truyền tải đến cho cái khách hàng cái cánh sau bên phụ Đây, cái phần nhựa phía trên đây Chúng ta thấy vẫn còn Sần nguyên luôn quý vị Đây, kể cả cái phần nhựa phía dưới đây Nó cũng còn tươi mới luôn không có dấu hiệu gì của sự khoan đục ở đây quý vị nhá hay à, bịt lỗ mắt thần ở đây quý vị nhá và đã được à, độ vân gỗ rồi nhìn khá là ấm cúng quý vị hàng ghế thứ hai đây ngồi rất là rộng rãi và may cũng rất là cầu kỳ luôn da là da cao cấp và cái keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị chúng ta thấy vẫn còn đầy đạn luôn không bị dập vỡ gì đâu kể cả cái phần phía dưới này đây đấy cũng còn rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy trên tiếp đây tôi quay gầm luôn cho quý vị và các bạn xem đây cái hộp bu lê của nó đây đấy đinh tán đinh nhất vẫn còn zin nguyên luôn nhá sắt xì thì xanh lét luôn nhá gầm thì sáng choang đây quý vị nhá Ôi, không có dấu hiệu gì của sự mòn mục của đây đâu quý vị đấy, sắt xì xanh lét gầm thì sáng choang hộp bu lê đây đinh tán đinh tiết còn zin luôn chưa một lần bả ma tiết vào đấy đâu quý vị cái chỗ đấy là chúng ta rất hay à, bị à, bả ma tít bởi vì nó quệt quạt đấy, hoặc là nó nước nước hoặc là đất đá nó bắn vào nó dỉ quý vị nhá nhưng chiếc xe này thì không đây đấy, chúng ta thấy là như vậy còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy cái hàng ghế thứ nhất đây đây cần số của nó đây các con số các cái rãnh số các cái chữ số còn rõ ràng luôn đấy chúng ta thấy các cái phím điều khiển đây không bị mòn mờ một chút nào cả đấy cái mặt uh, tắp lô của nó đây tắp bi cửa đây tắp bi cửa bên lái đây quý vị đấy cái phần nhựa phía trên đây phần nhựa phía dưới đây đấy, rồi là các cái phim bấm lên xuống kính đây cũng còn sáng rõ ràng luôn quý vị nhá keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đâu đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin luôn quý vị kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây đấy keo chỉ không mất một phân các cái chốt cửa này cũng vàn ươm đấy tem của nhà sản xuất vẫn còn zin các con ốc chưa một lần mở chưa một lần hạ cánh cửa để sửa chữa gì đâu quý vị đấy thân vỏ thì căng đét luôn cánh sau bên lái đây quý vị đây cái phần nhựa phía trên đây đấy chúng ta thấy vẫn còn sần nguyên không bị mòn mờ một chút nào kể cả các tay cửa này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 chúng ta thấy nó còn sáng trưng như thế này sản xuất năm 2006 mà nó còn đẹp như thế này thì có thể nói là một chiếc xe cũng khá là hoàn hảo đấy quý vị đấy, và bây giờ là cái cốp sau đây đây keo chỉ của cốp sau đây quý vị đấy, chúng ta thấy không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy đây đây đấy không mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá đây các con ốc lại chưa một lần mở đây quý vị keo chỉ của nó đây đấy còn sắc nét rõ ràng luôn đây, hai bên hông của nó đây đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá đấy đây nữa đinh tán của phía bên phụ đây đấy, cũng còn rõ ràng luôn cái đèn hậu phía sau đây cũng còn tương đối đẹp đỏ quý vị đấy và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật khá là chi tiết cho quý khách hàng À, cái mẫu sản phẩm này Và bây giờ xin phép quý khách hàng tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này Đây chúng ta nhìn thấy cái mặt vô lăng của nó đẹp chưa Đấy Kể cả cái à, biểu tượng Tota đây anh vậy Linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đây màn hình Android đầy đủ hết quý vị nhá định vị dẫn đường đầy đủ đấy và cái đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong vòng khoảng độ 8 ờ, đến 900 vòng trên một phút không có một cái đồng hồ báo ừ. lỗi nào quý vị nhá đấy rất là đạt chuẩn luôn đấy đây âm thanh chúng ta có 5 giây để nghe âm thanh rất là đẹp luôn đây và đi vào phần động cơ đây cái dàn phía trước của nó đây quý vị lỗ bấm tròn xe đây quý vị đấy lỗ bấm vẫn tròn xe tem của nhà sản xuất vẫn còn zin luôn quý vị đinh tán đây đấy đầy đủ hết quý vị nhá đấy, lỗ bấm tròn xe đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu và êm phắc luôn quý vị nhá đấy đấy, hai bên má của nó đây Đấy, keo chỉ của cabo phía trước đây Đấy, chúng ta thấy là như vậy Đầy đạn luôn Các lỗ bấm đây Vẫn còn tròn xoe luôn quý vị nhá Đấy, đây đinh tán đây Đấy, đinh tán đây Lỗ bấm tròn xoe đây Biểu tượng Toyota đây Đấy Đấy Đây, các lỗ bấm vẫn còn tròn xoe đây Đinh tán đây Tem của nhà sản xuất đây Đấy, và Đấy, keo chỉ của cabo phía trước đây rất là đẹp luôn cũng phanh ABS đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu và cực kỳ êm luôn quý vị nhá đấy rất là êm luôn đấy quý vị cabo của nó đây đấy. vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã quay à, thật kỹ chiếc Toyota Innova sản xuất 2006 tên tư nhân chính chủ không một ngày chạy dịch vụ không một chạy ngày chạy taxi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 căng đét luôn Chỉ với 265 triệu đồng thôi Chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe Toyota Innova Z một chút thôi Nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một em Toyota Innova bản G xịn nha Đây chúng ta thấy cái mặt tắp lô của nó đẹp chưa Đấy, sáng trưng luôn hàng ghế thứ nhất đây Đấy, chúng ta thấy căng đét luôn Rất là đầy đạn luôn Đây, và cái mặt uh, vô lăng của nó đây Rất là đẹp Màn hình camera lùi đầy đủ hết Cực đẹp luôn quý vị nhá Đây cái tắp đi cửa của nó đây sáng trưng luôn quý vị nhá kể cả là keo chỉ của nó đây rất là đẹp luôn phần phía dưới này như vậy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu đấy và cái tắp bi cửa sau đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự khoan đục hay bị mắt thần ở đây đâu keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị đấy âm thanh nghe nhạc giải trí đầy đủ hết quý vị hàng ghế thứ hai đây máy rất là căng rất là cầu kỳ rất là đẹp màu kem hợp với cái màu nội thất của chiếc xe này đấy và bây giờ là cái góc quay từ phía bên lái đây chúng ta nhìn đây hàng ghế thứ nhất đây tắp đi cửa của nó đây để những phần nhựa phía dưới đây xem của nhà sản xuất đây các con ốc chưa một lần mở đây đấy cánh sau đây rất là đẹp luôn quý vị nhá keo chỉ đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu phần nhựa phía dưới đây